làm chính thành viên ngoài này với ai giảm chấn cái phần viền ngoài này các thấy cái thầy dương chuột đúng không dạ thấy ạ à. giảm chấn cái phần viền ngoài này với cái phần cốt ở bên trong này à, cái phần cái mayer này ở bên trong này như vậy thì về bản chất thì cái tấm ma sát này nó có hai thành phần chính à? tách rời nhau và cái lò xo nằm ở giữa đó là cái phần viền ngoài này để tán hai cái bố ma sát lại với cái phần máy ở bên trong thế thì rõ nhất là lấy cái video của cái um, mô phỏng hồi nãy á cái này Have you ever watched some bee sprays? Đây. This is how a clutch works. Chắc là chưa thấy đúng không? Chia sẻ lại là thấy rõ nhất. vào đây bỏ ra đây đi in an actual clutch đây, you can see a cái đĩa này, đây bây giờ tháo ra nha này nhìn này nhìn này nhìn kỹ này in an actual đây này đây các bạn thấy không đây là cái xương này nó tán đinh nhá không nó tán đinh đây nó tán ra cái tấm này rồi đây như này nhìn này cái đinh tán này bạn thấy đinh đán chưa đó mấy đinh đán này bốn đinh đán đây đây này mấy đây bốn thấy bốn con tám này chưa thấy rồi rồi đấy bốn con tám rồi đây tiếp theo rồi đây cái chỗ này ngay cái thời điểm này in an actual clutch you can see a few đấy này đây này cái con tán này nó xuyên tới mặt trước này nó xuyên tới mặt trước này đây đây nó xuyên tới mặt trước này đây nó xuyên tới mặt trước này nó tám già này rồi đây, đây đây bây giờ tôi mài bằng như này đi là tôi lấy được cái miếng này ra này tôi mà bằng cái đầu này này mài bằng cái đầu này đi tôi lấy được cái miếng này ra giống như cái này này bây giờ thầy muốn tháo cái này thầy muốn lấy cái lò xo ra là tôi mài bằng này đi mài bằng này là dở cái tấm này ra là thấy cái lò xo nằm trong này này bây giờ dở ra nha what's the purpose of these springs đó đó ra như vậy thấy lò xo chưa à, lò xo này mình thấy cái mayer không tôi thấy rồi đấy cái mayer lò xo ở giữa này và cái lò xo này nó nằm khít rịt giữa hai cái khe là thứ nhất là cái cái tấm thép xương xương ma sát này với cái tấm mayer bạn thấy nó lồng vào nhau khít rịt hai ống này đúng chưa nắm được vấn đề không đó rồi bây giờ nó giảm chấn cái này này nhìn nó giảm chấn này đấy lấy ra the fluctuations and vibrations from the engine power output it is clear that the hub đấy cho xem kỹ như thế này á là để sau này làm đồ án á, còn biết đường mà phân tích bản vẽ biết đường để vẽ các chi tiết có hiểu ý của tôi không đã hiểu rồi à. bởi vì trước đây là tôi bị tôi cái bị tình trạng này tôi bị tình trạng này học trò học trò làm đồ án hoặc cho làm đồ án vẽ đồ án có hai trường hợp một vẽ thiếu tổ lừa vẽ sai bét hết tự vẽ vẽ sai bét hết giờ chấm sao sai sao chấm thành đúng điều thứ nhất điều thứ hai vẽ đúng hết trơn vẽ đúng hết trơn đấy hỏi không biết gì hết còn cái này ở, ở đâu ra em vẽ thiệt không bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc không này chả thiệt em vẽ biết rồi về nhà làm lại nha cưng thế cho nên là tôi mới thấy rằng là khi mà các em không nắm được tường tận các cái kết cấu đến khi các em tính toán thiết kế tính toán sức bền và vẽ bản vẽ phân tích bản vẽ các em phân tích không được em không biết nó là cái gì luôn bên trong cái chi tiết nó là cái gì mà đáng ra cái môn này á, là phải học ở dưới xưởng á chứ không phải học ngồi trên online hoặc học trên phòng học đâu học ở dưới xưởng là thay vì xem video thế này là tôi lấy cái, cái, miếng nó ra đấy để các bạn nhìn để sau này cái phần đồ án mà tính toán thiết kế thì chúng ta vẽ cho đúng chúng ta tính cho đúng chứ còn bây giờ mà ngay cả cái cái cơ bản mà nó mông lung rồi thì làm sao làm rồi ok bây giờ nó, nó giảm chấm như này nè